À, chào các bác nhá à, shop Tân Ánh chào anh em giới thiệu với anh em một cái lô hàng số lượng lớn nhá thòng bẫy đa năng thòng bẫy trồn đèn này thòng bẫy à, bìm bịp này thòng bẫy cuốc thòng bẫy đa đa và mới được cả chim cút nữa nhá thì cái loại này gọi là thòng bẫy đa năng à, vẫn là lô hàng cũ lô hàng đẹp chất lượng cao đây các bác nhìn này cái này tôi làm lại để cho các bác à, thấy được là cái sản phẩm bên shop cung cấp là như thế nào và thông báo với các bác là đã có hàng số lượng nhiều anh em mua hàng là à, không phải lo thắc mắc về cái chuyện không có hàng nhé đảm bảo phục vụ các bác đủ số lượng hàng nhá đây các bác nhìn này hàng này hàng rất đẹp nhé làm rất là kỹ rất là cầu kỳ nhé à, 10 10 khung này một bộ gồm có 10 khung này các bác nhìn này 10 khung là lên nhau đều cả 10 chặn chặn luôn nhá 10 khung đều, cả 10 à, cái miếng gỗ này miếng gỗ dưỡng này các bác nhé là bằng à, đã được sơn bằng lớp PU nha bằng lớp PU để chống thấm nước nha các bác nhé và cái tay cầm này thiết kế cho các bác là khuyết xuống để các bác thò tay vào nắm rất là dễ rất là gọn gàng và cái tay cầm này là sẽ làm bằng tay cầm inox các bác nhé tay cầm inox Đấy, từng chi tiết một chi tiết nào cũng làm rất là cẩn thận rất là kỹ càng ở dưới này thì mình khoét chéo hai cái này hai góc khuyết này để lại à, tạo ra cái tính thẩm mỹ nhá tính thẩm mỹ cho một hồng một hồng nhìn nó cái khuôn cái form nó đẹp hơn nhé các bác nhé Đấy và cái này thì về chất liệu ấy là cái khung này thì là bằng khung thép AC thép AC không dỉ nhé các bác nhé về dây thòng ấy thì sẽ là bằng dây cước dây cước đan đan 4 các bác nhé chủ yếu thòng là cước đan 4 này các bác đan 4 này và đan theo kiểu tết sam đan theo kiểu tết sam đan theo kiểu tết sam ở đây ấy, có nghĩa là là đan giống như sam, sam tóc ấy đấy các bác nhìn này đây giống như sam tóc này phải đan từng sợi vào với nhau một chứ không phải là xe tròn bốn sợi vào nhau nhé và phía cuối này là có dây dù siêu bền các bác nhé dây dù siêu bền và khuyên đồng Đấy, khuyên đồng và dây dù siêu bền à, cái này thì các bác hoàn toàn yên tâm về cái trọng lực trọng lượng mà cái dây thòng này nó chịu được là nó chịu được cả mấy chục ký luôn nhé thế còn cái sức dứt của chim thú trồn cuốc thì đảm bảo các bác là không có thể nào mà tuột được không thể nào mà đứt được ờ, đoạn liên kết dù siêu bền hay là khuyên đồng nha các bạn nha thế còn cái mối liên kết đây này à, mối liên kết à, giữa khung với lại à, dây này là quấn bằng dây đồng hết các bác nhé quấn bằng dây đồng nhỏ keo cho không bị bung đầu ra chứ không phải dạng quấn bằng dây chủ dây chỉ dây dù đâu nhé à, các bác chỉ lưu ý kỹ là hàng bên này là hàng cao cấp loại đẹp thì giá thành nó sẽ cao các bác mua thì chịu khó là chơi hàng đẹp ấy thì là giá nó sẽ đắt tiền nào của đấy thôi các bác nhé ở ờ, dây ấy, cước là dây cước đan đan 4 đan theo kiểu tết san tóc không phải là dây ờ, thòng đan theo kiểu ờ, xe tròn đâu nhá kiểu xe tròn là bốn sợi nó quấn vào nhau như vậy ấy, là có độ sẵn sẵn rồi thì các bác đi đánh ấy, nó mắc bổi ấy, là rất là dễ xoắn và cái kiểu đan vậy là thòng nó không có bàn nhé thòng không bàn anh em chơi văn nghệ không nói nhé nói chung là anh em có chơi lâu rồi thì sẽ biết là cái kiểu đan đấy là nó không được uh, chuẩn không được con lành bằng cái kiểu này nhé thì cái này là làm rất là cầu kỳ thì cái giá thành nó là hơi cao các bác uh, uh, mua hàng phải lưu ý nhá thòng thì bây giờ nó có rất nhiều giá thòng ờ, bốn trăm rưỡi cũng có 500 cũng có 500 rưỡi hoặc là 600 rưỡi tùy nhưng mà với cái bộ thòng này nhá với cái bộ thòng này thì giá nó hơi cao một chút thì nó tùy vào à, các bác nhận hàng nhanh hay nhận hàng chậm giá nó dao động hơn 600 đến 700 nghìn các bác muốn biết thì các bác cứ alo chi tiết ờ, alo trực tiếp cho ờ, shop nhé để shop hướng dẫn tư vấn các bác về cách đặt hàng hay là giới thiệu thêm về sản phẩm kỹ cho các bác để các bác nhận hàng ờ, chậm thì giá nó sẽ thấp hơn một chút các bác nhận hàng nhanh thì giá nó cao hơn nhưng nói tóm lại là cái bộ này à, shop đang bán với cái giá mà bao ship chuyển phát nhanh cho các bác nhé bác lưu ý này à, bao ship chuyển phát nhanh cho các bác là với cái giá là 700 nghìn nhé 700 nghìn cho một bộ thòng khung đa năng 10 khung và các bác nhận uh, ship chậm hay nhận hàng chậm ấy thì sẽ là sáu trăm rưỡi nhá đấy sáu trăm rưỡi thế còn các bác mà mua thòng với lại đồ khác hoặc là mua nhiều thì sẽ được uh, chiết khấu với giá thành nó sẽ thấp hơn đây chỉ uh, nói với lại cho các bác là uh, thòng và chim mồi thòng bẫy này uh, chim mồi giả hàng uh, đã có nhiều để phục vụ các bác hàng thì con nào cũng cực kỳ là đẹp đây con cuốc này à, rất là đẹp rất là mượt mà con mềm mịn đây các bạn thấy có mắt giả này mắt giả thấy mắt giả này lông lá tròn hàng này là hàng nhồi bông mượt mà nhé các bác nhé không có bị à, móp mép không có bị à, hốc hác như là cái hàng à, tiêm nhé các bác nhé lưu ý là shop không làm hàng tiêm chỉ làm hàng nhồi bông thôi và cái lượng số lượng thòng này số lượng thòng đa năng này về cũng rất là nhiều đủ để cung cấp cho các bác nhé các bác có nhu cầu là cứ liên hệ trực tiếp với shop nhá này à, không phải no hết hàng nữa hàng này thì hàng rất là đẹp cực kỳ đẹp các bác uh, mua thì mới lúc đặt hàng ấy thì các bạn là nó đắt hơn ờ, năm chục một trăm thì công nhận là có đắt hơn thật nhưng mà khi các bác nhận được bộ hỏng ấy thì đảm bảo các bác rất là ưng ý các bác không phải che điểm gì hết nhé à, đắt thì nó lại sắt ra miếng đây các bác nhìn làm rất là kỹ hàng rất là đẹp chuẩn chỉ nhá đây các bác uh, chơi thì hiệu quả thì là hiệu quả rồi nhưng mà nó còn thể hiện là cái mức độ đẳng cấp chơi các bác chơi bộ thòng ờ, đẳng cấp này thì thể hiện được cái bản lĩnh chơi của mình nhá Đây. rất là đẹp hàng cao cấp nhá rồi xin ờ, cảm ơn các bác nhé chào tiệm bằng các bác hẹn gặp lại các bác trong những video sau à, các bác nào mà đang theo dõi nhé, video trên kênh youtube của shop mà chưa đăng ký kênh thì các bác vui lòng bấm vào nút đăng ký kênh nhé đăng ký kênh hoặc các bác bấm vào cái chuông bên cạnh để các bác nhận được những thông báo mới nhất và những cái video mà shop đăng tải à, giới thiệu về các sản phẩm cho các bác nhé để cho các bác nhận được những thông báo mới nhất về những video đó à, chim mồi giả này thòng bẫy đa năng loa điều khiển từ xa các loại ở ờ, phụ kiện cho anh em đam mê các bác có nhu cầu là cứ liên hệ bên này shop nha rồi xin cảm ơn chào các bác nhé hẹn gặp lại các bác trong những video sau xin chào